Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh như Khả Nam ơi Và lần này thì à, Khả sẽ lên đảo và mang trang bị thì một set đồ khác nè Hôm trước thì Khả mang một set đồ thì cái đai lưng nó chưa được đẹp lắm và Lần này thì Khả sẽ mang đai lưng nó đẹp hơn một tí Và Khả thay đổi vào cái bao tay cho nó có nội lực một chút như nè Ờ tối nay mà đánh ra anh được cái nhận chón 40 nữa là đạt 80 chón 80 chậm thì hợp lý luôn nè Thực sự là đang mong lên được set đồ 80 chón 80 chậm Thì cảm giác đánh tống kim nó sẽ ok hơn nè Rồi <clears throat> bây giờ khải sẽ lên đảo rồi ok đủ đồ rồi lên đảo nè này à, đó đơn giản thôi lên đảo thôn trần ba lần <clears throat> anh Nguyên Vinh à, lúc nãy anh Nguyên Vinh à, khải lỗ như là năm kim hơn nè nói chung là lời lời được à, mấy cấp lên được ba cấp à, cả tiền dạng thì khải khải hết khoảng tầm mười mười mấy kim à, lên đảo số tinh hồng tầm này tinh hồng rẻ nè năm chục xu viên thì một lần tài tỷ không tầm ba xu nè nên là anh em cứ lên đảo xuống đảo thoải mái nha cứ có đồ là mình lên đảo xuống đảo thôi thay vô thay vô thay vô mana được 700 ối rồi còn ít nha đây nè mana được 700 trăm em ơi khá ít anh em ơi chắc phải đợi thêm ít nội công cho lên mana quá sự với mana 700 này đánh nó khá là phèn luôn nè nếu anh em làm chơi đường môn rồi anh em biết mana có 700 ít gơ luôn chuẩn bị bèo lắm phải ờ, bảy rưỡi tám trăm đẹp nè ít gơ nha rồi ngoài trang đó rồi cái cái này đòi hết rồi ngoài trang với đâu có cái đai lưng không mà đai này đang ba kỹ năng vốn có nè đang ba kỹ năng vốn có tăng ờ, uh, 6k lực thầy 525 rồi 7 năm nè cái này đang kỹ năng cũng có ba cấp nữa nè rồi ok cũng lại full máu mẫu ờ, mẫu được ba k sáu nè em tầm này ok đấy đó anh em kháng của khải này anh em ơi đây sẽ đồ tổng quát cho anh em xem một set hiệp cốt à, hôm trước khải set ờ, gia truyền 40 á nhưng mà cái nội lực có 120 thôi nên là khải mang ra này đã lấy 80 nội lực nha anh em đó. đó. Ừ. hiệp cốt trung tầm 700 mana nè ơi cho mình nè hay là mình giảm bớt máu lại máu ba k sáu cao quá không nè mấy dòng anh nghi vinh nữa là mình tăng thêm khoảng bảy trăm rưỡi máu nhỉ 535 mana lên uh, 50 nữa nhiêu rồi ăn được rồi 535 rồi mẫu ba cạnh năm ok anh em ơi đó mana tầm này ok này rồi nói chung thì không ổn thì mình tải sâu nè tại vì mình lên đã xuống đảo hoài mà lo gì đâu đó lần này khả tăng thêm 25 mana đỡ nội công rồi lấy thêm vài chục mana nữa nè đó sẽ đồ là mana 41 rồi uh, mana 80 mana được 40 rồi mana được 49 lượng mana khá là thấp nè rồi rồi nhích lên xíu ba cái năm máu được nha xíu ba cái năm máu nha 525 tương tự là 20 thôi 20 mana đi còn lại máu rồi máu ba cái năm tại vì vừa rồi ăn thêm dòng Evan nè ăn Evan dần dòng Evan này nó có thêm uh, ờ, 200 mana nữa nè quên 200 máu nữa nè nên là máu ok rồi rồi ba cân năm 770 rồi chuẩn rồi này ok rồi rồi xuống đảo xuống đảo thay lái thêm biết lắc nữa đó lần này thải xuống đảo quá đẹp luôn em ơi tự nhiên trung tâm giờ thì uh, lấy lắc vô lấy lắc đã lắc rồi vô tống kim nha nè phi tốc đại lực phong vân phi tóc hoàng phong vân phi tóc hoàng nè một cái nè lệnh bài nè rồi giờ đi mua cái chiến cổ 800 xu 400 xu nữa là dứt rồi phi tốc 30 đủ chơi rồi đánh một trận tống kim thì khoảng tầm 25 đến 3 cục phi tóc chuẩn rồi nè phải à, đến mua nó cái chiến cổ 400 xu rồi châu chồng tới rồi ok gom ít lắc nữa xong rồi hôm nay làm chàng thống kim thì lên được top 10 không nha anh ơi Hôm qua thì đánh cũng khá ok nhưng mà Khải chỉ được top 18 thôi nè Ngày trước thì top 19 Nói chung là hai trận đó Khải đều vào sâu nè Khải đều vào sâu, khá là lâu sâu là chỉ được nhiều đó thôi Ôi, lấy lấy lấy lấy nữa Rồi ok anh em ơi, sau khi tại tỷ xong bây giờ vô thống kim rồi nè Test thử nha anh em ơi Vô <clears throat>